xếp ở vị trí thứ 10 ngày hôm nay, Yên Bái với tỷ lệ 14% số hộ nghèo. Yên Bái ở vị trí tương đối trung tâm của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, nằm giữa hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc, đồng thời nằm trên tuyến hành lang kinh tế cột mình Trung Quốc, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tỉnh Yên Bái là đầu mối và trung đô của các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy từ Quảng Ninh Hải Phòng, Hà Nội lên cửa khẩu Lào Cai. Có hai tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn là cao tốc Hà Nội Lào Cai đã hình thành và cao tốc Phú Thọ Tuyên Quang Hà Giang đang được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì tỉnh Yên Bái vẫn còn những tồn tại, hạn chế và đối mặt với khó khăn thách thức. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, xếp thứ 9 trên 14 của vùng thứ 56 trên 63 tỉnh của cả nước. Tốc độ chuyển dịch còn chậm, chất lượng tăng trưởng chưa cao và phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh. Thu ngân sách nhà nước còn thấp, nông nghiệp chuyển dịch còn chậm, chưa có nhiều sản phẩm chất lượng cao và chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường tiêu thụ. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa khai thác hiệu quả không gian văn hóa, còn thiếu các sản phẩm du lịch chất lượng cao, có tính liên kết nội tỉnh và liên tỉnh, công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch còn hạn chế, số doanh nghiệp trên địa bàn còn ít, tốc độ thành lập mới chậm. Xếp ở vị trí thứ 9, Lào Cai, với tỷ lệ 14,8% số hộ nghèo. Lào Cai là nơi có cửa khẩu quốc tế lớn, có diện tích rộng và mật độ dân cư thấp. Diện tích tự nhiên đứng thứ 19 trên 63 tỉnh thành và dân số đứng thứ 54 trên 63 của cả nước. Có đầy đủ các loại hình giao thông kết nối nội tỉnh, liên tỉnh và quốc tế như đường cao tốc, đường sắt, đường thủy, cảng hàng không Sapa đã được khởi công xây dựng. Tỉnh Lào Cai có các địa danh du lịch nổi tiếng, đã có thương hiệu như Sapa, đỉnh Phan Xì Bắc Hà, có nền văn hóa đa dạng, có bản sắc riêng với 25 dân tộc, có kho tàng văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú và độc đáo, giàu tài nguyên khoáng sản, với nhiều loại khoáng sản quý, có chất lượng cao và trữ lượng lớn như apatit, sắt, đồng. Tỉnh Lào Cai có nhiều thuận lợi và hội tụ đầy đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển, trở thành một cực tăng trưởng của vùng và cả nước. Tuy nhiên, Lào Cai phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, sản xuất còn manh mún, công nghiệp còn chưa phát triển. Kinh tế biên mậu không ổn định, tỷ lệ đô thị hóa thấp so với bình quân của cả nước. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Một số di sản văn hóa phi vật thể, nét đẹp truyền thống chưa được khai thác hiệu quả quốc phòng, an ninh còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Xếp ở vị trí thứ 8, Gia Lai, với tỷ lệ hộ nghèo là 16,9%. Gia Lai là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, là trung tâm tam giác phát triển của Việt Nam, Lào, Campuchia, có tiềm năng lớn trong các địa phương vùng Tây Nguyên, có diện tích rộng và dân số đông, được thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, có tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Đây là ba trụ cột chính, là nguồn lực bên trong để Gia Lai phát triển mạnh và bền vững, đồng thời cần thu hút các nguồn lực bên ngoài, để tạo sự phát triển đột phá cho tỉnh. Mặc dù Gia Lai có tiềm năng phát triển rất lớn như vậy, nhưng cơ chế chính sách để triển khai thực hiện còn hạn hẹp, phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông còn bất cập, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và xây dựng quy hoạch tỉnh còn chậm. xếp ở vị trí thứ bảy, còn Tùm với tỷ lệ 20,6% số hộ nghèo. Con Tum là một tỉnh miền núi ở cực Bắc Tây Nguyên, có vị trí địa lý, chính trị, địa kinh tế quan trọng khi có đường biên giới với hai quốc gia trong khu vực là Lào và Campuchia. Nằm trên vùng tam giác Đông Dương, hơn 54% dân số người dân tộc thiểu số, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa không đồng đều, chênh lệch giữa vùng miền núi và thành thị, sự đa dạng về văn hóa các dân tộc, sự không đồng nhất về điều kiện tự nhiên, địa lý như vùng cao, trũng, nóng, lạnh, tất cả đều trở thành những đặc điểm vừa là thuận lợi, vừa là khó khăn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh này. xếp ở vị trí thứ 6, Bắc Cạn, với tỷ lệ 20,6% số hộ nghèo. Bắc Cạn là tỉnh vùng cao, miền núi, hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, kinh tế chậm phát triển, mặt bằng dân trí thấp, các hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại. Hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số chưa thật ổn định, vững chắc. Với đặc thù là tỉnh nông nghiệp, những năm trở lại đây, sản xuất nông lâm trên địa bàn cũng đã có những chuyển biến tích cực theo hướng đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ và sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển vùng dân tộc miền núi còn rất nhiều khó khăn. Một số chính sách không đủ nguồn lực để triển khai thực hiện, kết cấu hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu, chưa được đầu tư đồng bộ, kinh tế xã hội trong vùng sâu, vùng xa còn chậm phát triển và chưa đồng đều. Một số người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa có ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Xếp ở vị trí thứ 5, Cao Bằng, với tỷ lệ hộ nghèo là 24,5%. Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, với tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 94,88% dân số toàn tỉnh. Năm 2022, các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc đã được thực hiện đúng có trọng tâm. Nhờ đó, cũng đã góp phần quan trọng giúp đồng bào giảm bớt khó khăn. Tuy nhiên đến nay, Cao Bằng vẫn là tỉnh khó khăn trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế còn thấp. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ thiếu gắn kết, chưa hình thành được các cụm liên kết ngành, liên kết vùng và khu vực để mở rộng quy mô, thúc đẩy tăng trưởng. Công nghiệp phát triển chậm, quy mô nhỏ, đóng góp tăng trưởng kinh tế còn ít. Tốc độ tăng trưởng khu vực du lịch còn chậm so với tiềm năng lợi thế, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội – nhất là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thu nhập bình quân đầu người thấp so với bình quân chung của cả nước, chỉ bằng 54%. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm trong tốp cao nhất của cả nước. Xếp ở vị trí thứ tư, Hà Giang, với tỷ lệ hộ nghèo 25%. Hà Giang không có lợi thế về vùng đất cũng như thổ nhưỡng, do địa hình đồi núi dốc, lại khô cằn, vùng đồi núi thấp hay sạt lở, người dân tộc chiếm số đông. Nhưng Hà Giang có những đặc trưng về cảnh quan, về văn hóa, con người và kiến trúc khiến chúng ta mỗi khi nhắc đến địa danh này không thể bỏ qua những kỳ tạo của thiên nhiên về công viên đá, những thùng lũng màu vàng, những ngôi nhà và ngôi làng cổ đặc trưng của dân tộc. Hà Giang là tỉnh biên giới, phía Bắc tiếp giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với các cửa khẩu như Thành Thủy, Sampun, Phó Bảng, Bạch Đích, Xín Mần, các lối, nên thuận tiện trong giao thương, đầu mối trung chuyển hàng hóa sang Trung Quốc. Các khu vực liên kề của các cửa khẩu này cũng là nơi có nhu cầu để phát triển tổ hợp các chức năng trung tâm thương mại, chợ cửa khẩu, kết hợp với các chức năng dịch vụ khách sạn, vui chơi giải trí cũng như các kho lạnh, kho trung chuyển. Tuy nhiên, giao thông trở ngại là vấn đề chính, cả giao thông nội và liên tỉnh. Đây là khó lớn nhất, điểm nghẽn của Hà Giang trong phát triển kinh tế, du lịch và đầu tư. xếp ở vị trí thứ ba Lai Châu với tỷ lệ hộ nghèo 27,9%. Sau gần 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cũng đã có những bước phát triển nhanh, toàn diện về kinh tế xã hội. Một số điểm sáng là cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo những lợi thế so sánh của địa phương, tốc độ tăng trưởng cao hơn hẳn mức bình quân của cả nước. Giai đoạn 2011-2020 là gần 10% trên năm, riêng giai đoạn 2016-2020 tăng gần 12% trên năm. Tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất trong cả nước, từ mức hơn 58% năm 2006 xuống còn chưa đến 28% năm 2021. Tuy nhiên, Lai Châu nằm trong nhóm tỉnh khó khăn nhất của cả nước, cả về khoảng cách, sự kết nối với các trung tâm kinh tế, hạ tầng, nguồn nhân lực có hơn một nửa số xã, 54 trên 106 xã, là xã đặc biệt khó khăn, trong đó có 22 xã biên giới. Tỷ lệ hộ nghèo mặc dù đã giảm nhiều nhưng vẫn còn rất cao. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ hai ngày hôm nay, Sơn La, với tỷ lệ hộ nghèo là 28,6%. Sơn La là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, diện tích đất tự nhiên lớn, cao nguyên và núi rừng hùng vĩ, có nền văn hóa phong phú, đậm đa bản sắc Tây Bắc. Phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2022 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP quý 1 tăng 5,02%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,83%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 8,9%, xuất khẩu tăng 3,2%, giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt bằng 29% kế hoạch vốn giao. Tuy nhiên, những kết quả nêu trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh quy mô kinh tế còn nhỏ. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu trong ngành, lĩnh vực còn chậm và chưa có đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Hạ tầng giao thông còn khó khăn, việc kết nối giao thông với các địa phương khác và với cả nước gần như không thay đổi trong nhiều năm qua. Hạ tầng y tế, giáo dục còn hạn chế. Việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển còn hạn chế, bất cập. Thu nhập bình quân đầu người chưa cao, Đời sống một số bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là đồng bào các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa cao, công tác cải cách hành chính còn hạn chế, sự hài lòng của người dân ở mức trung bình. cuối cùng, chúng ta sẽ đến với vị trí quán quân ngày hôm nay, tỉnh nghèo nhất Việt Nam, Điện Biên, với tỷ lệ hộ nghèo 34,5%. Điện Biên là tỉnh miền núi có trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế dựa nhiều vào phát triển kinh tế rừng. Trong hai năm qua, tỉnh nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19, duy trì được tăng trưởng, giải quyết việc làm, kinh tế quý 1 của tỉnh tăng trưởng 6,7%, đạt khoảng 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, do là tỉnh có địa bàn khó khăn, thiếu những dự án động lực nên kinh tế quy mô nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn mới trên 50%, riêng tỷ lệ hộ nghèo là trên 35%. Bước đột phá của Điện Biên những năm gần đây – là môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện rõ rệt, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế tiếp tục tăng cao, thu hút đầu tư có chuyển biến rất tích cực. Thời gian qua, tỉnh tích cực kêu gọi, xúc tiến, thu hút đầu tư với sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với 10 tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Quả thực, nghe những con số về tỷ lệ hộ nghèo này khiến chúng ta không khỏi băn khoăn.